chú mi à có ai cứu tôi với không sao mới ăn hiếp tôi nè bà con ơi trời ơi trời thả tôi ra cái gì vậy sao em mà ăn hiếp hả ông nhìn lại quay ông chính là người ăn hiếp tôi thì có trời Ủa, ơi mắt mới tự nhiên bà treo tôi lên trên đây rồi à, bà đổ lava bên dưới bà bộ bà tính nướng tôi thành heo quay hay gì vậy thả tôi ra cho lên Ủa chứ ai mắc cái chứng gì tự nhiên làm đặt tim ti banh xác tôi vợ ai làm trước hả Trời ơi, tính ra tôi đang tính quay video về TNT cho bạn fan xem Cho nên là tôi chỉ ví dụ như là làm nổ TNT bà thôi mà Chứ đâu, tôi tôi tôi đâu có cố ý đâu Trời ơi, ví dụ khôn quá ha, test lên người tôi là sao Trời ơi, ôi, ôi. nhẹ đó nha Ôi, ôi, xin, xin lỗi mà bà bà thả tôi ra đi rồi tí nữa tí nữa tôi tôi tôi tôi bao bà đi ăn được được được chưa bây giờ bà thả tôi ra tôi quay video <laughs> cho bạn fan xem nhanh lên thả ra thôi ha lần này một lần duy nhất ở sĩ xóa sẽ nháp đó nghe rồi rồi rồi thả ra thả ra nhanh lên rồi đây đây Ôi trời ơi bạn ơi Sammy đúng là cái đồ hung dữ mà Tự nhiên hay không mình chọc Sammy có cái Mình làm nổ TNT có một phát thôi Mà Sammy treo mình lên giống như là đang nướng heo quay vậy bạn Sợ muốn chết luôn Nè ờ. tôi ai giữ ai giữ tôi hiền gần chết à Nghĩ sao giữ vậy Nói lại à, em. Ok ok bà hiền bà hiền được chưa Tính ra ừ. là hồi nãy tôi làm nổ TNT Sam á bạn Là bởi vì là tôi có mục đích đó nha Đó chính là video hôm nay là một video liên quan đến TNT cho nên mình mới gọi là test TNT cho mấy bạn xem thôi chứ đâu phải là mình cố ý mình gọi là chăm TNT cho nổ Sam đâu đó bây giờ nè Sam qua đây với Phong không sẽ cho Sam thấy gọi là hôm Vậy. nay Phong sẽ làm video về cái gì nè đây qua đây qua đây tên tên tên thấy gì chưa Gọi cái gì mà quá trời TNT màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng vậy? Đúng quả rồi. Trời đúng không? Đây chính là những quả TNT ở trong Minecraft đó Sam ơi. Mà nha, không phải là TNT bình thường đâu nha. Ở đây có TNT kim cương nè, TNT đồng hồ nè, TNT lava, TNT gọi là cái gì ta à, đám mây rồi tùm lum la nói nói chung là nhiều lắm. Đây là tất cả các loại TNT ở trong Minecraft. Và ngày hôm nay mình sẽ quay một cái video với lại những cái quả TNT này. Đố Sam, chúng ta sẽ làm gì với những quả TNT này? Đố Sam á hay là ông lấy mấy cái tia tia này cho tôi theo từng cách nha từng cấp độ nha không chơi nha tôi về đi về em chơi em chơi ghê ai, quá Tào lao nghĩ sao vậy Nghĩ sao mà tôi lại gọi là dùng TNT này để cho Sammy Mặc dù á tôi là một người rất là hay đi cho tất cả thành viên của Hero Team Nhưng tôi bản chất của tôi vẫn là một người lương lẹo ở nhầm nhầm bản chất của tôi vẫn là một người lương lẹo vẫn là một người lương thiện cho nên đó là tôi không bao giờ mà gọi là dùng TNT mà để phá người khác vậy đâu mà tôi sẽ dùng TNT để tôi phá nguyên cái ngôi làng luôn trời ơi trời cái gì mà ông phá làng phá xóm vậy luôn hả trời ơi mấy bạn biết sao không? bởi vì á là mấy bạn thấy để ý không dạo gần đây trong làng hero team là chỉ có mình mình với lại sammy là ở trong làng thôi còn tất cả các thành viên từ mr dịch nè siro nè simmy kairon kamui nè biến mất hết trơn luôn không có ai ở trong làng ờ. chính vì như vậy cho nên hôm nay mình đã rủ Sammy vào trong đây để cùng với mình phá hủy ngôi làng này bằng 100 quả TNT Đúng rồi Wow, trời trời mà đây là TNT hỗn hợp rồi là tập nham luôn nè Trời không biết là sao ta Đúng rồi, chính vì như vậy cho nên là ngày hôm nay là mình đã mời Sammy vào trong đây để cùng với mình phá hủy ngôi làng này bằng tất cả những quả TNT đằng sau lưng của mình Bạn thấy không? Đó, tất cả những quả TNT luôn, được không Sam? cái gì mà dữ vậy Ôi kiểu này là banh xác không còn cái gì luôn mà Không còn gọi là một mảnh đất hay một hạt cát gì luôn á Tôi thấy nhiều quá trời nè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 được không ok thoải mái rồi ok cái quả gì vậy cái quả à, gì vậy để, để xem tôi xem, xem coi tôi nghĩ rằng là tôi sẽ chọn uh, quả này đi đây quả đầu tiên luôn đây cái quả này nè cái quả nhìn ờ, lạ lạ nè à, nhìn bây cái giờ... gì mà như bút chì màu vậy ừ nhìn như cái hộp bút chì màu vậy bây giờ tôi sẽ test quả này trước nha rồi sammy sẽ chọn một quả cho sam nha ok rồi bây giờ mình sẽ test ở trên nhà cái đi ok Trời mình sẽ để ơi, trên nóc nhà cái nè trend có khác ha e nhiều nhiều vô mình thử nhiều nhiều vô không chỉ ừ. cần một quả thôi tôi nói thiệt cái bà à. những cái quả TNT này hơi bị kinh khủng luôn á một quả thôi đủ rồi bây giờ để okay, xem cái quả này một quả thôi đúng không sẽ okay. được cái gì nha ok nè tiếp rồi ok để tôi đứng rồi để, để bây giờ tôi đứng từ đây coi biết gì không đó. nè nè nè nè nè nè xa ra sao có chừng ui ui gì vậy ui vậy ui TNT này nó phân thân ra nè ui cái gì mà nhiều quá vậy Ui trời ơi mấy bạn ơi bạn nhìn nè Chỉ với một quả TNT thôi mà nó biến mất cả ngôi làng của mình luôn bạn ơi Từ nhà mình đến nhà dịch, nhà siro, nhà của Kamui Nhà Mimi biến mất hết trơn luôn <laughs> Trời ơi là tôi biết rồi phạm ơi tôi biết quả TNT tên gì rồi ừ. TNT biết gì? không? tin tin tin này là tin tin naruto chắc luôn <laughs> cái gì mà tin tin naruto là là sao ừ là naruto là sao nó nó có thuộc phân thân quả bom này có thuộc phân thân nó phân thân khắp cái làng này luôn thấy không ờ đúng Đặt rồi chưa? mấy bạn mấy bạn có thấy cảnh gì chưa hồi nãy á, là mình đặt có một quả thôi mà cái quả ừ. tiên ti này nó có thể phân thân ra được gọi là nhiều quả hơn thôi không ơi quá là kinh khủng anh, luôn anh kfc còn sống anh kfc còn sống gì <laughs> ô anh nhân viên xe vẫn còn sống kìa trời ơi nhưng mà cái nhà hàng xe của anh thì biết bất ờ. <laughs> trời ơi Đẹp ok bạn ơi Vậy là quả TNT đầu tiên của Phong là quả TNT siêu mạnh Một nha các bạn nha Ok rồi bây giờ tới lượt quả Em TNT của Sammy ừ. Rồi mấy bạn ơi, tiếp theo nữa sẽ là đến quả TNT của Sammy nha bạn nha. Hồi nãy là mình là thành công phá hủy ngôi làng nè, bây giờ tới lượt Sammy nè để coi Sam sẽ dùng quả TNT gì nha. Đâu, Sam có TNT wow, gì không? cục TNT tôi là rất nhiều kim cương luôn. Wow, đây là TNT kim cương nha bạn nha. Ui nhìn cũng khá là xịn đó, không biết sẽ ra gì đây rồi, Sam lụm vô đi. Bây giờ thì à. chúng ta sẽ cùng nhau à, đốt thử quả TNT kim cương này của Sammy nha bạn nha. Để đây, xem đây. coi Sammy có phá hủy cái ngôi làng này thành công không nha bạn nha. Ok rồi, giờ Sam đốt đi đúng rồi tôi đốt nhà ông nha được không ủa vậy sao đốt nhà tôi <laughs> ok thôi chạy rồi rồi tôi. đốt rồi, đi đốt đây. đi rồi mình gặt cần gạt cho nó sang hiểu không ok một hai tôi đừng có ngừng luôn tôi không có sợ hiểu không ba ui Đó, rồi rồi tôi sẽ né xa xa cho chắc ăn các bạn ơi ui bùm ui trời ơi cái gì đây sao mà nhà của tôi biết thành kim cương luôn rồi trời ơi cảm ơn sam nha cảm ơn sam nhiều nha trời ơi này tôi nẻ nhà tôi cho rồi trời ơi trời ơi cảm ơn sammy rất nhiều luôn nhờ cái sammy mà bây giờ nhà <laughs> phong biến thành kim cương rồi mình giàu ấy bạn ơi thôi mình không làm video đâu mình kết thúc clip tại đây <laughs> trời ơi mình giàu rồi ok rồi vậy là sammy là thua rồi nha tại vì là cái quả tnt của à. sam không có phá hủy được ngôi làng này <laughs> chúng ta cùng nhau đến quả tiếp theo nào let's go rồi ok, tiếp theo sẽ là tới lượt mình nha bạn nha Thì ở đây mình đã chọn ừ. cho mình một quả TNT Đó chính là TNT Lava TNT này á mình nghĩ rằng một khi nó mà nổ nha là sẽ biến cả cái ngôi làng trở thành lava luôn các bạn ơi mình không biết có đúng hay không bây giờ mình sẽ test thử nha ok thì tiếp theo có thật không? mình sẽ test trên nhà của mèo Simmy ok vậy đi nào ơi ác dễ sợ chưa ok rồi đốt nè ok để chạy xem xa, coi TNT này sẽ giúp được gì đây ui bùm. ủa? ủa gì đâu ủa sao có gì vậy ui tôi nghe nó nổ nè <laughs> ui ui trời ơi cái gì vậy Trời, trời ơi. Mấy bạn ơi cả ngôi làng của mình ngập trong lava rồi các bạn ơi Trời ờ, ơi Tới đây không tới đây không tới đây Phong tới đây Chết rồi, rồi. Chúng ta sẽ phải sinh tồn <laughs> Chúng ta sẽ phải sinh tồn ở, ở trên gọi là hồ lava các bạn ơi Trời trời kinh yeah. khủng thật Đó hay nhưng mà cái quả lava này làm tôi thất vọng quá Tôi nghĩ rằng là nó ừ. sẽ biến gọi là nguyên ngôi làng trở thành lava thì nó mới xịn Chọn này nó chỉ ngập lava Đúng thôi ừ, Cũng hơi Tính buồn ra cái này nó, cái tính ra là ông bị uh, gọi là gì đó thất bại rồi người ta là phá hủy có này có phá hủy gì đâu cái này chỉ là ngập ờ, thôi đúng rồi vậy thôi coi như là quả này của tôi ờ, thua đi rồi ok nhưng mà yeah. quả đầu tiên của tôi là vẫn thắng nha rồi ok để xem coi quả tiên ti tiếp theo của sammy sẽ là quả gì nha bạn nha tiếp nào <laughs> Chắc chắn mình sẽ thắng <laughs> Ê, Sam ơi Tính ra là tôi kêu bà là lo chọn TNT Để bà còn ờ, gọi là sao tao à, Gì ta đốt TNT cho bạn fan xem Tiện bà đứng bà cười y như là bị khùng vậy hả Bị vậy <laughs> Nghĩ sao tôi khùng Tôi đang rất tỉnh và đẹp gái hiểu không Đây tôi đã tìm được cái loại TNT mà chắc chắn là tôi ăn đất ông luôn Trời ơi cái TNT gì đâu mà Nhìn thôi là thấy nó nó nó, nó phèn nó quê rồi đâu Bây giờ Sammy thử tôi đốt coi ok ông nhìn nè thấy chưa ông nhìn thấy nó nguy hiểm chưa thường thường ha trong phim mà có ba cánh quạt này có nghĩa là sao là chất độc chắc chắn TNT là TNT chất độc kha kha kha rồi rồi bây giờ thử đốt ừ. lên xem coi như thế nào nè chứ giờ bà có rồi. nói cũng cũng vậy thôi đốt đi cho ông thấy bây giờ tôi tôi tôi tìm tôi tìm nhà nào tôi đốt đây coi. Để tôi coi. Đây okay. tôi tìm nhà của Siro đi. Đó Siro là nhà bác học tôi cho lên cấp rồi, đọc okay, luôn. Rồi rồi đốt đi ừ. nhanh lên. <laughs> Nhìn nè, à, ông căng con mắt ra mà xem thấy Sammy Đào gọi là phá hủy ngôi làng này trong vòng một nốt nhạc đây. Đó okay. trời ui ui ui. Rồi để giật, xem coi quả TNT sẽ như thế nào nha bạn nha. Bơm cháy, bơm cháy. Rồi xong, không thấy gì luôn. Ủa <laughs> gì vậy? Ủa sao tôi không thấy gì hết vậy? <laughs> ui rồi nổ rồi nổ rồi nổ rồi tôi mới nghe tiếng nó nổ đâu ủa ủa, ủa gì vậy Trời ơi cái quả TNT này Trời ơi cái quả TNT này tưởng thế nào Hóa ra là nó chỉ đốt được lửa thôi bạn ơi Trời ơi Ôi tưởng thế nào Trời ơi cháy nhà thôi Ủa cháy nhà tính không Cùi tính bắp không? bắp Ê cái này không tính nha Tại vì cái làng này chưa bị phá hủy hoàn toàn nha Trời ơi Quê quá Quê quá cái quả TNT của Sam á bạn là nó chỉ gọi là đốt được có mấy cái cây thôi chẳng làm được gì hết trơn á <laughs> thôi thôi ghét không ghét bây giờ rồi. bây giờ tới lượt ừ. phong nè coi phong nè thôi bây giờ phong sẽ chọn luôn một quả luôn để phong đốt cho sam coi nha à, đây cái quả à? này nhìn hợp lý nè đây đây là một quả TNT có cái chữ người ta có cái chữ bay ở phía trên nè à, có nghĩa là màu xám giống màu của tôi vậy màu xám nè đúng rồi có nghĩa là tôi mà đốt cái cái quả TNT này lên là sẽ bye bye luôn nguyên cái ngoài làng luôn hiểu không đó. không không tin không tin <laughs> đây để dạ, tôi đốt thử cho bà coi nè đốt nè rồi ok bay xa xa ra bay xa xa thua đi thua đi thua đi Bùm. thấy chưa thua ủa rồi xong đứng máy luôn rồi các bạn ơi Trời ơi mấy bạn ơi Mình hiểu cái quả TNT có cái chữ bay hồi nãy là sao rồi các bạn ơi Mình làm nổ nó cái xong mình bye bye luôn Dạng PC của mình luôn các bạn ơi Nó nổ một phát xong PC của mình tắt máy luôn Trời ơi là trời Leo leo leo leo leo Cái đồ thua thua rồi Ok ok thôi nói chung á Từ nãy giờ á thì tôi vẫn thắng bà được một trận hiểu không Rồi bây giờ tới lượt Sam á ừ. Chứ cái quả TNT hồi nãy của tôi là thua rồi các bạn ơi Quả TNT hồi nãy của mình Nổ cái nổ cái nổ luôn dạng PC mình luôn rồi, tới lượt Sam á, Sam chọn TNT đây, đi. tôi sẽ chọn cái TNT nhìn rất là giống gì ta cái TV nhà tôi. Đó, mỗi lần máy chuyển kênh mà nó bị hư nè. Đó, ý à, ờ, TNT này tôi thấy có một cái ký hiệu là ký hiệu vô cực nè. Đó, có khi nào ừ. TNT này nó nó nó sẽ nổ không bao giờ ngừng ông ta? Tôi cũng hơi nghi nghi nha. Ok. Ờ, tôi sợ sợ ghê á. Thôi được Thôi, rồi. bây giờ Sam chấm tôi đi. Để giữa làng luôn nha, giữa làng luôn nha cho cho nó đẹp okay, nha. Ok ok. Rồi. một hai chạy chạy chạy chạy ok để coi nó sẽ làm được gì đây ui vô cực bùm ôi <gasps> cái gì vậy ôi, cái gì vậy ôi, ôi, trời, trời, trời, trời, trời, cái gì cái gì cái gì vậy trời ủa vô cực gì đây ủa từ từ từ có chuyện gì xảy ra vậy trời ơi bạn ơi bạn nhìn nè à. nó nổ <laughs> một phát xong nguyên ngôi làng của mình nó biến thành một cái đống gì luôn rồi trời ơi trời ơi, ơi à, trời luôn. Trời ơi bạn ơi, ủa mà lắc máy quá bạn ơi, tính ra máy tính của mình đến tận 200 triệu luôn mà còn chịu không nổi quả TNT này luôn các bạn. Mình cảm thấy máy mình nó hơi lắc lắc đây nè. Trời ơi các bạn nhìn xung quanh nè, biến thành một đống hỗn độn luôn các bạn ơi. Trời à, ơi. À, tôi hiểu rồi, hèn gì hèn gì cái TNT gì nó lộn xộn gì nè, nó lộn à, xộn cái trang cái trang này luôn. Đúng Đây. rồi. Ê, vậy là có nghĩa là cái quả TNT này của Sam nó chỉ có thể là gọi sao ta trang trí được thôi chứ nó không có làm uh, gọi là phá hủy được ngôi làng nha sam nha cho nên ủa phá thua. được nha ông nhìn nè cái làng này đâu đâu, đâu gọi là cái làng đây gọi là cái mở hưởng đồn rồi là phá rồi đúng không không, không sao tính bạn được? ơi không tính bạn ơi bạn phải làm thôi, sao thôi. để cho nguyên ngôi làng này bị nổ tung thì mới tính nha còn cái quả này là không tính ơi, rồi <laughs> quá, buồn bạn thấy không à. mình vẫn một không mấy bạn ạ à. mình vẫn thắng sam một điểm <laughs> ok đến với quả của mình nào <laughs> trời hồ quá hồ quá ừ, ừ, ừ, Ê, mấy bạn à mình vừa mới vừa kiếm được một quả TNT mà mình nghĩ quả TNT này sẽ là quả mạnh nhất từ nãy đến giờ chúng ta tìm thấy các bạn ơi đây một quả TNT đen thui thui lui à. cái gì vậy Nè Sammy nhìn nó đen thui vậy mà Sammy xem thường nó đúng không Tôi nói cho Sam biết nha Cái quả này nó có tên là The Super TNT đó Cho nên tôi nghĩ rằng đây là một cái quả gọi là gì ta TNT siêu cấp chính vì như vậy tôi nghĩ rằng nó sẽ ừ. rất là mạnh bây giờ tôi sẽ đặt nó ở trước shop hero nha ok nhìn nó, nó đơn giản đơn điệu có có gì đâu bình thường nó chỉ là bất màu thôi nhìn nó đơn giản quá à thôi nhìn nó đơn giản vậy thôi nhưng mà biết đâu nó là có sức công phá siêu mạnh thao đúng không rồi bây giờ <laughs> tôi sẽ để trước shop hero nè rồi sau đó tôi sẽ kích nổ đó rồi trời okay. ơi tôi tôi mà là chủ quán shop hero chắc tôi khóc quá à chuẩn bị nè ba dạ. hai một nổ ui gì vậy ôi, ôi. Ôi cái gì vậy Ôi Đây Ôi trời trời trời Trời ơi Nó lủng nguyên một cái lỗ to đùng ở giữa Gọi là làng luôn bạn ơi Trời ơi Rồi xong ca Garmin House Hero Team biến mất luôn <laughs> Trời ơi là trời Cái lỗ này em nó xuống backdrop luôn đúng không Trời ơi xuống đây luôn nè đó, các bạn thấy chưa? Mình nói đâu có sai đâu. Đây là một cái quả TNT không thể nào mà xem thường được luôn các bạn ơi. Nó nổ nó nỗi mà gọi là lắc máy tính mình luôn rồi nè. Trời ơi, xịn quá trời xịn. Ôi em tận tính đây là luôn. quả Em không có thấy dưới đây là quả đầu tiên xuống bedrock luôn á Quả trước đâu có xuống bedrock đâu Đúng rồi quả này là quả mạnh nhất luôn á ừ. Hãy chưa thấy chưa Giờ tôi thắng được hai ừ. điểm rồi nha ờ. <laughs> Tôi được hai điểm rồi bạn ơi Yeah rồi ok, được rồi đó, mình được hai điểm rồi đó. Bây giờ để coi tới lượt Sam, Sam, Sam sẽ chọn quả TNT nào vậy các bạn nha. <laughs> <laughs> trời ơi các bạn ơi mình mình được hai điểm rồi còn sammy từ nãy giờ vẫn chưa được một điểm nào hết các bạn ơi sammy gà bắp sammy cùi bắp mấy bạn ơi trời ơi rồi bây giờ tới lượt sam đó sam còn gọi là vài à, cơ hội nữa thôi đó. cái quả này là tôi rất là đắc tâm luôn ở gì đây tâm đắc luôn tâm đắc <laughs> tâm đắc, đắc tâm <laughs> okay. rồi cái quả này đây, sao quả này là quả gì quả này được tên là ti thời gian ti tham mẹ ông tôi nghĩ là cái này nó đặc biệt lắm tự nhiên có cái đồng hồ trên này nhìn nó đặc biệt lắm okay. ông nó nổ to tôi à. thì tôi nghĩ rằng là quả TNT này nó sẽ gọi là người ta quay ngược thời gian làm cho trời sáng thành trời tối có thể như thế à đâu ra tôi nghĩ là từ cái nơi mà nó đang đồ thì nó quay ngược thời gian thành gì ta cái thời hồi mà nguyên à? thủy đúng rồi cái thời mà rồng phượng ở phong ok rồi, rồi, rồi. À. thôi à. nó nhiều quá <laughs> giờ đốt thử đi <laughs> đốt thử đi là biết hiểu không nhìn cho mà sợ nè tôi đứng bên cạnh là tôi khoe đây bánh xác nè bùm ủa? Ủa? <laughs> trời ơi thấy chưa thấy chưa tôi nói đúng mà thấy chưa đây quả tiên ti này để, để, để thử để tôi thử coi quả tiên ti này nó chỉ làm cho trời sáng thành trời tối thôi đó nè trời sáng lại nè đó thấy không <laughs> cái trời gì mà ơi nhà như vậy quê quá xa à. mời quê quá xa mời tính ra là à. rồi xong sam đào hố chui xuống dưới luôn à, tôi vô đây tôi khóc mình hù ờ, hù luôn nhục quá đây à. ghét quá trời ông không của tôi tôi không còn chôn tôi dưới nữa à. Sammy à tôi nói cho bà biết nha cái gì ta cái cái cái gì ta cái gì đây cái con mắt của tôi nhìn cái quả TNT nào là tôi đón ngay cái quả Hay TNT đó là như thế nào liền đó bây giờ tới lượt tôi nè Sammy quá Rồi. dở luôn bây giờ tới lượt tôi tôi sẽ chọn một quả tiếp theo là sẽ là quả TNT màu tím đây tôi thấy một tím quả TNT màu tím nè Ở tím mộng mơ tím, mộng mơ của Huế nè ờ, tím okay. của bà của của bà của của bà của tôi biết khách đó không y chang okay. luôn quả Rồi. đó bây giờ tôi sẽ lấy hột quạt nè tôi sẽ đốt nó lên thử nha đây giờ coi tôi nè đây quả này bảo đảm nó sẽ coi là có gì đó rất là kinh khủng nè bạn cho nên nó có màu tím nè thum dạ. Trời ơi, tưởng <laughs> thế nào hóa ra lủng được có một cái lỗ bé tí tẹo bạn ơi. Trời ơi, trời. Hay... Dạ. hơi tiếc các bạn ơi, đáng lẽ nó phải là cái lỗ to hơn thì mình được thêm một điểm rồi. Thôi không sao. Rồi bây giờ tới được Sam á, Sam uh, chọn một quả đó đi. Tôi để cho nhà ông luôn, tôi ghét con má tôi để nhà ông luôn trong banh sát chơi. Quả này hồi chưa tôi me rồi mà chưa biết Đâu, đây. Quả nào quả cái nào quả mình nhìn nó ghê dễ sợ gì nè đây đây cái quả gì mà có hai cái con xong rồi đứng nó nó chấm than này là gì đây ừ. trời ơi nhìn nó lạ chứ không cái quả Đó, này nó không ghi tên luôn không ghi tên luôn trời té luôn rồi cái quả này tôi thấy nó giống một cái quả người ngoài hành tinh của ta nó có màu xanh giống người ngoài hành tinh nè Đúng rồi là sức mạnh nó bằng người ngoài hành tinh đó hiểu không mà người hành tinh rất là mạnh thôi rồi. tôi nghĩ rằng là cái quả này sam có không được điểm nào đâu tôi cá chắc luôn cho đây. coi ủa làm sao ta đây, đây tôi à? lốp cho Ôi, rồi nè đây ra nè đây ra rồi banh xa banh sát Trời ơi Gì vậy Tưởng quả tiên Trời thế nào đó. Hóa ra quả tiên TNT nổ ra con bò các bạn ơi <laughs> Trời ơi Nổ ra mấy con bò chứ được cái gì đâu Các bạn nhìn nè Đó thấy không TNT nổ ra con ngựa Con bò nè Con ơi, con mực nữa nè Rồi xong con mèo Trời ơi Trời da sóc da cầm vậy Đó bạn thấy không Sammy Sammy Rõ ràng không nhìn không Nó nhìn nó ngầu với sợ luôn nè nó ngầu quá trời mà nó ra giả xúc da cầm vậy tôi không biết nhưng mà rõ ràng là cái quả này á tôi thấy rằng là sammy là thua rồi đó không được điểm nào hả sammy ừ. <laughs> vậy rồi, là bây giờ ông ngon ông tìm quả nào đi còn nào cuối chốt kết quả luôn đi rồi bây giờ tới lượt phong nha đây phong đã chọn cho mình một cái quả tnt có hình gọi là kim cương và Gì nó dạ? có một cái chữ no ở phía trên nè đó nó, nó khác là cái no quả ta. kia của sam nha cái quả kia của ừ. sam hình như là tôi nhớ là nó cũng có kim cương đúng không ta đâu rồi đâu rồi đây này quả tôi đi tôi lấy cho à, đây nè ờ, chỗ nào đây, đây, sam đây, đây, đây, đây tôi lựa cho đó quả tôi là kim cương rồi không đó à ok thì cái quả này của sam hồi nãy là nó biến cho cả ngôi nhà của mình trở thành gọi là kim cương luôn các bạn ơi còn cái quả của mình thì mình không biết sẽ ra cái gì đây bây giờ tôi sẽ đốt thử ừ. nha ok rồi tít rồi né ra sam ơi né ra né ra coi chừng nổ ngô là cái gì ta Ê! cái gì vậy ôi cái gì ôi trời ơi là trời các bạn <laughs> ơi các bạn nhìn nè cái gì vậy wow đâm kim cương Trời ơi cái quả bơm này nổ một phát nguyên cái ngôi làng của mình biến thành kim cương các bạn ơi cái gì mà xịn Trời vậy trời thôi đó bạn nhìn nè xịn dễ sợ luôn á ui trời ơi nhưng mà cái này có được tính là phá hủy ngôi làng không sam hả ờ có phá nhà nè nó xuyên nhà xuyên cửa rồi nè Hả? ờ đúng rồi hình như tôi thấy là nó xuyên qua hết mấy ngôi nhà luôn nè nó biến cho mấy ngôi nhà thành kim cương luôn á Trời ơi, tôi, tôi chui xuống dưới ờ, rồi xong chui không được luôn. Tôi đây rồi. xem nè, trời ơi, cái cái cái cái shop hero mình bị xuyên bởi những gọi là thanh kim cương siêu to khổng lồ này nhìn nè đâu đâu đâu nó xuyên nó xuyên Ủa. qua luôn nó xuyên qua luôn các bạn ơi nó, xuyên qua bên bên cái shop mình luôn rồi từ để coi coi cái gamin hao thì sao trời ơi hao <laughs> cũng bị đâm xuyên qua luôn các bạn ơi bị đâm thật luôn, sự trời ơi ôi ôi mấy bạn ơi bạn nhìn nè đây mình sẽ cho bạn xem toàn bộ ngôi làng của mình lúc này nha cha. nó đang bị bao trùm bởi kim cương luôn các bạn ơi đấy rồi sam ơi bây giờ sam à, có tính cho phong được điểm của cái này không hay là không trời được ơi. hả Thôi tỉnh điểm tại cái này nó phá làng phá xóm nè Nó xuyên nhà xuyên cửa là phá rồi Rồi Điệt. ok vậy là Phong bây giờ nó Má được 3 điểm luôn, luôn ok phong được 3 điểm rồi nha bây giờ tới lượt sam sam bây giờ là quả cuối cùng nè nếu như mà sam không được điểm rồi. nào nữa là sam gà bắp luôn để tôi okay. phá mấy cái này được không để tiên ti gì ở đây được không để chỗ này nè để phá mấy cái kim cương của ông được không thôi, thôi thôi mình đổi map đi mình đổi mình đổi là làng mới đi ok tiếp tục nha rồi ok bạn ơi bây giờ là sammy chơi lớn lúc nãy bạn sammy quyết định là lên trên nóc của gamin house hero team để sammy gọi là đặt tiên ti luôn bạn ơi rồi ờ. ok bây giờ sammy chọn tiên ti đi Tôi tức quá hồi trừ tôi không hiểu sao tôi không có một cái điểm nào là sao đấy không có điểm tinh thần luôn á Hay <laughs> quá Tại vì mấy quả TNT mà Sam chọn á nó cùi bắp và làm sao mà kinh khủng bằng những cái quả TNT của Phong Trời được ơi, sao đây <laughs> okay. Trời ơi, có ai tư vấn cho tôi được tôi không biết là nên chọn cái nào luôn nè Chọn đi Ủa chọn mà. đi Tôi là tôi thấy là mấy cái quả TNT là tôi chọn hết mấy cái quả xịn này đó Sam không còn quả nào ờ. chọn đâu rồi xong có cái đây có cái gọi này tôi biết tên gì nè nhìn nó lạ lạ không đâu, không biết là cái, là cái gì luôn á nó ghi ừ. tên là gì ta no no sota gia gì đó à <laughs> thôi vậy biết thôi chùm tiếng anh luôn ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau coi thử coi nó là cái gì nha bạn nha ok ờ. cái gì vậy bữa nãy gì vậy rồi xong luôn nó ra cái hộp nhạc luôn trời ơi bỏ cái đĩa vô nghe ờ, nhạc luôn nè không được gì hết trơn <laughs> nè không nó cái này nó chỉ ra được cái hộp nhạc cho mình nghe nhạc thôi trời ơi sao nè, ơi còn, là còn cái kiếm nữa tặng cái kiếm nữa cái kiếm này nó đâu có làm được gì đâu thôi <laughs> rồi coi như là sammy thua gì vậy? rồi sammy thua rồi bạn có ơi một điểm nào luôn thật hả <laughs> xỉ xóa cho cái đi đi đi sẽ sẽ nháp đi cho ok cái rồi đi. ok rồi bây giờ cho sam ừ. một cái nữa nha sẽ nháp đó rồi cho sam thêm cái nè đó tôi quá nhường nhịn luôn rồi đó ok rồi, đây đây cái này cái này chắc chắn sẽ thắng này nhìn nè nó là màu nó lạ hoắc luôn nó đậm hơn tiên ti thường nó y cái này nó, nó giống như cái quả tiên ti thường nè đây oh nó khác cái là nó đậm hơn thôi đó okay, chắc chắn rồi. là sự khác biệt đúng rồi ra. Để nó ra gì banh đây chanh banh chanh banh chanh ui ôi lại là một quả tnt gì nữa đây ôi ồ cũng là tnt phân thân nhưng mà nó chỉ phân thân được có tí xíu thôi à ờ. rồi trời ơi nó nổ còn không hết được nổi cái ga minh hao nữa bạn ơi thôi thôi nhưng mà không sao nói chung là mình vẫn sẽ cho sam một điểm gọi là khuyến khích nha bạn nha ok yeah điểm rồi. hết đỡ nhục rồi đỡ rồi nhục. vậy là trận này là chúng ta đã gọi là tìm được người chiến thắng rồi người chiến thắng chính là mình yeah. gì mà sammy hả Chứ không sao thắng với sammy thắng rồi nào Ôi. What không thắng được. Và <laughs> trong trận này á bạn thì Phong đã được gọi là 3 điểm nè, Sammy được à, bao nhiêu điểm Sam? Ôi được một điểm. Rồi một điểm. Ok ghê Ở ghê ghê. Bây bây giờ thử đi bây giờ quả TNT thích nhất của ông là gì? Ông thử chọi ra tôi xem ừ, coi. Quả TNT mà tôi thích nhất chắc là sẽ là quả này, quả này là quả TNT mà Sammy đặt tên là TNT Naruto Đúng rồi, tôi cũng thích quả này nó quá là mạnh luôn, nó Đúng mạnh kinh khủng khiếp luôn. Nó phân thân ra một ngàn quả TNT luôn, kinh khủng thiệt. Ok. À, không, thôi. tôi thích cái này, tôi thích cái này, tôi thích cái Đâu, này. Cái nào? Tôi thích cái này, cái TNT này là nhìn là sang rồi nè, TNT này để nhà tôi đầy nè, để lúc mà tôi hết tiền tôi đặt ra cái là quá cho tiền. Đó. TNT này là nó chỉ giúp được có cái là nó biến mọi thứ thành kim cương thôi chứ giúp được gì đâu.